ai cũng biết Omo là chuyên gia về trắng sạch. Omo với các hạt đỏ tí hon sẽ nhanh chóng thấm sâu bẻ gãy liên kết giữa vết bẩn và thơm vải. Cho áo quần luôn trắng sạch hoàn hảo,